Chủ tịch Tập Cận Bình cảnh báo quân đội sẵn sàng cho chiến tranh. Tập Cận Bình đe dọa chiến tranh với Mỹ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 23 tháng 10 đã đưa ra cảnh báo trước các kẻ xâm lược tiềm tàng về ý chí và quyết tâm quân sự của Bắc Kinh – Lời cảnh báo này được đưa ra nhân dịp ông Tập Cận Bình phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Trung Quốc tham chiến chiến tranh Triều Tiên, thời kỳ duy nhất trong lịch sử mà các lực lượng của Trung Quốc chiến đấu chống lại các lực lượng Mỹ. Trước đó, trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập đặc khu kinh tế được tổ chức tại Thâm Quyến, trong khi tiến hành kiểm tra lực lượng thủy quân lục chiến Trung Quốc, Tập Cận Bình nhắc nhở rằng quân đội phải tuyệt đối trung thành, đáng tin cậy và phải tập trung mọi suy nghĩ và lực lượng vào việc chuẩn bị cho chiến tranh và phải cảnh giác cao độ. Tập Cận Bình cũng kêu gọi quân đoàn thủy quân lục chiến của quân đội nhân dân Trung Hoa. Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa đẩy nhanh việc nâng cấp khả năng chiến đấu để tạo ra một quân đội hùng mạnh. Với những người lính thiện chiến, được tích hợp đầy đủ và linh hoạt trong hoạt động, phản ứng nhanh và có khả năng chiến đấu trong các điều kiện phức tạp. Nhiều nhà nghiên cứu nhận định rằng các tuyên bố này của ông Tập là lời cảnh báo này là nhắm đến Washington trong bối cảnh căng thẳng giữa hai cường quốc ngày càng leo thang trước thềm bầu cử của Mỹ. Trong bài phát biểu ngày 23 tháng 10 mang đậm chất chủ nghĩa yêu nước với những ký ức hào hùng của lực lượng Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã ca ngợi cuộc chiến kháng Mỹ viện triều là chứng minh cho thấy sức mạnh quân sự của Trung Quốc so với đế quốc thực dân Mỹ. Thế nhưng, trong bài phát biểu đầy chua cay này, ông Tập nói rằng chiến tranh Triều Tiên năm 1950 đến 1953 là một lời cảnh tỉnh rằng đất nước ông luôn sẵn sàng chiến đấu chống lại bất kỳ ai gây sự ngay tại cửa ngõ của Trung Quốc. Ông Tập cũng nói thêm, Trung Quốc sẽ không bao giờ trùng bước để chứng kiến bất kỳ sự hủy hoại nào đối với chủ quyền dân tộc của mình và Trung Quốc sẽ không bao giờ cho phép bất kỳ thế lực nào xâm chiếm hoặc chia rẽ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng. Thực tế, Bắc Kinh thường tận dụng các lễ kỷ niệm chiến tranh để phát đi những lời cảnh báo ngầm đối với Washington về sức mạnh quân sự của một Trung Quốc mới. Những thông điệp được phát đi trước thềm bầu cử Mỹ và trùng với thời điểm diễn ra cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng giữa Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden. Trong đó, hai bên đã tranh cãi về việc ai sẽ ứng phó tốt hơn trước những thách thức mà một Trung Quốc đang trỗi dậy đặt ra. Trước đó, hôm 21 tháng 10, Lầu Năm Góc cho biết đã nhất trí thương vụ bán tên lửa cho Đài Loan trị giá hơn 1 tỷ Mỹ Kim. Đài Loan có nguy cơ trở thành một điểm nóng gây gắt nhất giữa Trung Quốc và Mỹ. Chiến tranh Triều Tiên là một cuộc chiến đầu tiên cho đến nay, là cuộc chiến duy nhất mà các lực lượng của Mỹ và Trung Quốc từng đụng độ trực diện với quy mô lớn. Theo chính phủ Trung Quốc, hơn 197.000 binh sĩ nước này đã hy sinh trong cuộc chiến kéo dài 3 năm này. Theo đó, đã đẩy lực lượng Liên quân Liên Hiệp Quốc do Mỹ đứng đầu về vĩ tuyến 38 chia cắt bán đảo Triều Tiên. Khi căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang, Bắc Kinh đã tận dụng dịp lễ kỷ niệm này vừa nhằm phát đi cảnh báo đối với các siêu cường đối địch, vừa nhắm vào người dân trong nước. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đã phát động một đợt tuyên truyền với các cuộc phỏng vấn cựu chiến binh được phát sóng vào khung giờ vàng trong cả tuần qua bộ phim hành động mang tên Sự Hy sinh được các đạo diễn có tiếng của phim trường Trung Quốc dàn dựng với nội dung miêu tả một đội quân Trung Quốc cản trở bước tiến của binh sĩ Mỹ trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến, đã được công chiếu trên toàn quốc vào ngày 23 tháng 10. Alice Eggman, nhà phân tích chuyên về Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu An ninh của Liên minh châu Âu cho biết, ông Tập Cận Bình đang kích động tinh thần chiến tranh ở phạm vi nhận thức rộng lớn. Về khía cạnh thông điệp đối với người dân trong nước, Bưu điện Hoa Nam buổi sáng lưu ý rằng bài phát biểu nói trên của Tập được phát đi trước thêm Hội nghị Trung ương năm khóa 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến diễn ra vào tuần tới. Đây là cuộc họp quan trọng vốn sẽ đề ra kế hoạch phát triển chính trị, kinh tế và xã hội trong vòng 5 năm tới. Hồi đầu tuần, trong chuyến thăm quan một cuộc triển lãm chiến tranh Triều Tiên ở Bắc Kinh, ông Tập đã kêu gọi người dân Trung Quốc giữ vững niềm tin vào chiến thắng cao cả của họ và đánh bại mọi kẻ thù, một lời kêu gọi được coi là một thông điệp rõ ràng đến Mỹ. Sự đối địch chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ đã gia tăng liên quan đến các vấn đề thương mại, công nghệ, đại dịch, viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, cuộc chiến về ý thức hệ cũng như những hành động của Bắc Kinh ở biển Hoa Nam, biển Đông, Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng và Tân Cương, giới phân tích cảnh báo rằng nguy cơ xảy ra một cuộc chiến là hiện hữu, cho dù một cuộc chiến tổng lực đi ngược lại những lợi ích của cả hai. Nguy cơ đối đầu với Biển Đông trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục dâng cao trang mạng dvnews.com Tiếng Trung ngày 21 tháng 10 đưa tin quân đội Trung Quốc triển khai tên lửa siêu thanh Đông Phèn 17 tiên tiến dọc bờ biển phía đông của nước này. Đông Phan 17 được triển khai theo dọc bờ biển phía đông nam chắc chắn có ý định nhắm vào Đài Loan nhưng không thể được coi là chỉ nhằm vào mỗi Đài Loan. Đây là một phần trong chiến lược triển khai lực lượng quân sự của Trung Quốc. Tên lửa Đông Phan 17 là một vũ khí siêu thanh được công bố lần đầu tiên tại lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10 năm 2019. Nó được coi là một bộ phận của vũ khí chiến lược chống tiếp cận, chống xâm nhập của Trung Quốc. Thông tin công khai cho thấy Đông Phan 17 có tầm bắn 1.800 đến 2.500 km. Loại tên lửa này có thể thực hiện các hành động né tránh với tốc độ gấp vài lần tốc độ âm thanh. Trong quá trình bay, tên lửa này có thể chuyển mục tiêu tấn công, đột phá hệ thống đánh chặn chống tên lửa, thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào mục tiêu, thậm chí thả vũ khí hạt nhân. Hồng Nguyên, chuyên gia quân sự chiến lược Trung Quốc và là tổng thư ký của Trung tâm Kiểm soát Vũ khí thuộc Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã công khai tuyên bố rằng Đài Loan vẫn chưa đến lượt quan tâm của Đông Phan 17. Nhưng ông cũng nói rằng Đông Phan 17 có thể hạn chế quyền tự do đi lại của tàu sân bay cùng các tàu chiến của quân đội Mỹ, khiến đất liền tương đối an toàn và có quyền tự do hành động trên bờ biển phía Đông Nam cũng như vùng biển ngoài khơi trong khi Đài Loan bị cô lập đến mức tối đa. Dư âm từ hai sự kiện diễn ra ở Bắc Kinh – Ca ngợi Trung Quốc tại Thượng đỉnh với 500 đảng anh em ngày 6 tháng 7 và ăn mừng sinh nhật Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 1 tháng 7, không dám phản đối hành vi liệt kê các cuộc xâm lược Việt Nam trong các năm 74, 79 và 88. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị bạn vàng chơi xỏ mà không biết, hoặc biết nhưng buộc phải làm ngơ ngày 6 tháng 7 năm 2021 trước màn hình trực tuyến với hàng trăm nhóm tự xưng là các chính đảng, Chủ tịch Tập Cận Bình múa đại đao, lục lâm thảo khấu. Ông lớn tiếng kêu gọi các đảng chính trị trên thế giới tập hợp nhau để chống lại một quốc gia ám chỉ là Hoa Kỳ đang tiến hành phong tỏa công nghệ đối với Trung Quốc và dám coi Trung Quốc là đối thủ cạnh tranh chiến lược của Mỹ. Trong khi Tổng thống Joe Biden công cán Âu Châu nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ các nền dân chủ cùng chí hướng, bao gồm cả Liên minh châu Âu lẫn Nhật Bản, để phản đối lập trường cứng rắn hơn chống lại Trung Quốc. Bắc Kinh đã tăng gấp đôi nỗ lực tìm kiếm sự cam kết và ủng hộ từ các quốc gia được cho là thân thiện với mình như Bắc Hàn và Serbia. Khẩu hiệu tập hợp lực lượng lần này là đấu tranh chống lại chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền nền văn minh ăn thịt người. Một tuần lễ trước đó, ngày 1 tháng 7 năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày ra đời của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từ quảng trường Thiên An Môn, ông Tập cũng lớn giọng răng đe, ai có ý định bắt nạt Trung Quốc sẽ phải hút đầu vào vạn lý trường thành bằng thép, rèn đúc từ máu thịt của hơn 1.4 tỷ người dân Trung Hoa. Nghe rợn cả tóc gáy khi hình dung một ngọn núi được xây đắp lên từ máu và thịt – Plus and Flash của hơn 1.4 tỷ con người. Hình ảnh này nhắc ta nhớ đến Lỗ Tấn, chủ tướng của văn hóa Trung Hoa, từng viết những dòng dữ dội hơn thế. Lỗ Tấn đã mô tả những cuộc nhậu nhẹt ăn thịt người trong xã hội Tàu. Ông kể, bởi vì ai cũng có thể hy vọng sai khiến người khác ăn thịt người khác. Cho nên quên mất rằng tương lai mình cũng có thể bị người khác ăn thịt. Bao nhiêu yến tiệc lớn bé dọn bằng thịt người được bày biện từ khi có văn minh đến giờ. Và trong cái hội trường ấy, người này ăn thịt người kia, tiếng reo hò ngu xuẩn của những kẻ ác độc che lấp tiếng vang la, bi thảm của người yếu thế. Phụ nữ và trẻ em thì càng không phải nói nữa. Lỗ Tấn, Tạp Văn, tập 1, trang 130. Không phải ngẫu nhiên, sau khi trích lời giáo đầu đầy thách thức và hung hăng của họ tập, Tạp chí The Economist 3 tháng 7 năm 2021 đã bình luận với tất cả những người tin rằng ai cũng được hưởng các quyền bất khả xâm phạm như quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc và rằng chính phủ công bằng có được quyền lực nhờ sự đồng thuận của người dân thì thật đáng báo động khi nghe thấy những tràng pháo tay và tiếng hò reo chào đón Tập Cận Bình. Nhìn bề ngoài, một không khí của cách mạng văn hóa được tái hiện trong một buổi trình diễn trên sân khấu ngoài trời. Tuy nhiên, hàng triệu triệu người khác từ những chiến sĩ đấu tranh cho nền độc lập của Uyghur Hồi giáo ở Tân Cương đến những người ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông. Với những người này, Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn không cho phép họ được tham dự bữa tiệc hoành tráng nói trên. Chủ đề xuyên suốt hai bài diễn văn chỉ cách nhau một tuần lễ mùng 1 tháng 7 dành cho thần dân và mùng 6 tháng 7 dành cho bọn bạch quỷ thống nhất ở một nội dung. Ông Tập cố chứng minh tính vượt trội của mô hình chuyên chế Trung Hoa, autocracy, so với các chế độ dân chủ ở các nước phương Tây, democracy. Không ai có thể phủ nhận thực tế về sự trưởng thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ năm 1921. Nhưng như tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu đã khái quát các đặc trưng nổi bật từ chính lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc trong bài viết 100 năm quái vật thành tinh. Trong đó, thuộc tính bao trùm là kẻ độc tài nào cũng mưu toan vĩnh cửu hóa tư tưởng cá nhân. Mao dựng lên tư tưởng Mao Trạch Đồng, Đặng xây đắp học thuyết Đặng Tiểu Bình, Giang Hô Hào lý thuyết ba đại diện và Hồ Cẩm Đào chén quan điểm phát triển khoa học vào hệ thống lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến thời mình, ông Tập đưa tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới vào điều lệ mà thực chất là xây dựng chủ nghĩa tư bản thân hữu tại Trung Quốc. Như vậy, các nhà lãnh đạo tối cao của đất nước này đều xem điều lệ là thùng rác cá nhân, để họ tự ý bỏ vào đấy những điều tùy thích. Họ toan tính vĩnh cửu hóa tư tưởng của mình qua điều lệ Dẫu bọn họ thừa biết rằng đến một ngày nào đó hậu thế sẽ vứt tất cả vào thùng rác của lịch sử. Giờ đây Trung Quốc đang rất lo lắng cho hình ảnh quốc tế của mình, vốn bị hoang ố vì sự nổi giận trên toàn cầu đối với đại dịch Vũ Hán, vì chế độ kiềm kẹp của họ tại Hồng Kông và vì chính sách tàn bạo đối với các dân tộc thiểu số ở Tân Cương, cũng như sự ra quân của các chiến binh sói trong nền ngoại giao Trung Quốc thời này một khảo sát về 17 nền kinh tế tiên tiến được Trung tâm Nghiên cứu Pew có trụ sở tại Mỹ công bố giữa tuần trước cho thấy cái nhìn về Trung Quốc trên thế giới ngày càng tiêu cực và niềm tin đối với ông Tập xuống mức thấp trong lịch sử. The Wall Street Journal ra số ngày 29 tháng 6, bà Thái Hà Cai cựu giáo sư tại trường đảng Trung ương ở Bắc Kinh đã nộp một cuốn sách cho Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, Trung tâm Nghiên cứu các nguyên lý của phát triển và tự do chính trị, và đã công bố bài báo dài 28 trang nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo quan điểm của bà Thái Hà, Đảng Cộng sản Trung Quốc bề ngoài đầy quyền lực nhưng dưới sự lãnh đạo của ông Tập Cận Bình, mâu thuẫn và sự hoài nghi bản thân đã trở thành xu hướng nổi trội. Giáo sư Thái Hà viết, Đảng Cộng sản Trung Quốc có tham vọng của một con ác lông, nhưng bên trong nó chỉ là một con hổ giấy. Thưa giáo sư, thật ra Trung Quốc là một con hổ mang trong mình rất nhiều căn bệnh trầm kha, vô phương chữa trị. Tuy nhiên, bà Thái Hà cũng chỉ rõ, trong vài thập kỷ qua, các nhà hoạch định chính trị của Mỹ đã tính toán sai nhiều sự kiện lớn. Ví như từ việc khôi phục quan hệ Mỹ-Trung sau vụ thảm sát ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989, đến việc hỗ trợ Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Sự ngây thơ của Hoa Kỳ càng khiến Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết đoán hơn. Quý vị và các bạn,